đây là hột tài xỉu bà dung bốn mặt bên cơ sở em này các bác nhìn này Đó. rất là đẹp luôn ạ thấy chưa ạ em bao cho các bác nam châm nước muối dọi đèn luôn đây đây là cái máy báo dung bốn mặt rất nhỏ gọn này khi vào chơi các bác đút túi quần túi áo đúc đâu cũng được nha các bác nhá và thời lượng video thì nó cũng có hạn thôi vậy nên em xin phép bỏ qua cái phần test tăng tích bây giờ em sẽ test thử cho các bác một hai chén để cho các bác thấy được cái độ hiệu quả của cái bộ đồ chơi hột tài xỉu báo dung bốn mặt này và tại sao lại gọi nó là hột tài xỉu báo dung bốn mặt bởi vì nó sẽ dung đủ bốn mặt cho các bác nhất nhị ngũ lục tam tứ không dung và mỗi mặt nó sẽ có một nhịp dung khác nhau ví dụ nhất thì sẽ dung một cái nhị dung hai cái tam tứ không dung ngũ thì dung ba cái lục dung bốn cái rất là dễ nhớ đúng không ạ đây sau đây em sẽ à, để cái máy dùng đây này để cho các bác nhìn thấy nó dung rất là nhẹ thôi Đấy, khi vào chơi mình bật cái máy này lên này đó ba cái ba cái ở đây là gì ạ có ngũ đúng không các bác ngũ thì mình đánh gì đánh tài rồi phản thì mình phải chịu tại vì là tài xỉu mà có phản là chuyện bình thường đúng không ạ đó có ngũ ra tài lục này các bác này lục tài nha các bác nhá đó lục tài không dung không dung là ở trong này có 3 hoặc 4 3 hoặc 4 thì bình thường ở những trái này nếu các bác kết tài hay kết xỉu thì các bác đánh thôi còn lại thì mình cứ bỏ qua cho chắc em vẫn dở ra cho các bác xem đó có 3 này tiếp tục có 3 hoặc 4 tiếp này đó 3 4 tiếp tục 3 4 tiếp này đó có 3 nhất này nhất xỉu nha các bác nha đó nhất xỉu nhị này các bác này nhị xỉu nha các bác nha nhị xỉu được chưa ạ các bác thấy sao ạ 10 chén thì mình đã đánh chuẩn được cả 10 chưa các bác vừa rồi là test thử cho các bác một vài tiếng thôi nếu mà bác nào mà muốn được test được nhiều hơn các bác cứ liên hệ với em số điện thoại em ở trên màn hình